都做爸爸。 To masih rescue, the sisters won. I got the one, Tôi cứ xem từ đó có bao giờ Ở đây càng gian của gia Mà nói mà cứ đi ra bàn mai Mà cứ đi ra càng ra bàn mai Hắn cần hai như cả vai Và bên mà tôi vừa đi Tôi cứ cho những tắc như Và có cái như thế ra đi Tôi chẳng là thao bài tắc như Chẳng là lực my body, let my body also down, also down. So, so, and my, and Now I will scream, that's my right grip, this moment was mine. So I make Thank you. был там друг А на руках кровь Кого мутил я, мой друг Это кетчуп, дура кровь, это кетчуп, дура кровь chạy Ngày bên sân chạy Ngày không chạy Mình là cái